các bạn xin chào tất cả các bạn hôm nay hôm nay mình mình đến về quê tết về đây quê quê ngoại của mình nha hôm nay mình sẽ làm một cái, hôm nay mình sẽ làm một clip đi bắt ốc ok giờ mình đi thôi giờ mình sẽ bắt ốc các bạn xin chào xin luôn xin chào sợ xuống ba rồi xuống đây xuống bắt đi bay xuống luôn thế nào rồi được ốc không đâu ốc đâu ốc bên trong đây nè xíu à nó à ủa chạy vô luôn á phải rồi hai con bự luôn bự dữ ủa bự luôn đi đâu đâu đây đây ồ ốc quá bự ha đây rửa kem mai ơi ốc ở trên ở kè rồi đấy rồi Ồ, Tại trong nguyên con bự chào á Trong ờ. rửa, mượn cây súng, mượn cây súng rửa đâu chào, ngồi xin lên trời luôn nè ở ngay open nó mò thêm mấy cây này ừ nó không phải lo gì mò thêm mấy cây nhiều á có mò dọc thêm mấy cây kìa mò sâu luôn tới đụng thịt luôn ờ. thấy gì đâu kìa cái đất đó chiến hay khác ê nghe cái bánh á nghe vỏ bánh á quay một con này à mà thêm cái bánh nữa kìa nghe cái bánh nữa kìa đâu đâu đâu đâu dạ. đâu đâu đâu đâu thẳng cái cái mũi tay mũi cái tay. mũi tay á mũi tay con nào đâu kìa dạ. đây nè kiếm cây rồi có không có không Dạ. Rồi được mấy con rồi Được rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 11 à, 11 con Bắt nãy giờ có được có 11 con ốc à Còn hai con tép nữa Trời ơi lặn luôn <laughs> Rồi mò đi Mò có cá không

kia Rồi lên nha xe ruộng bác Em leo lên đây nè Xuống Hả? Rồi có không? bắt Hôi có không? Không phải Trời ừ, ơi Châu ơi Châu Có không Châu? Đây một con Mom. Đây Ê trời Nè đang con này kìa Dưới ừ, là ok kìa ốc sáu Rồi bỏ nó thao đi Thôi đây cánh đồng các bạn đây nè đây là đi đâu hả đừng mương đi hơn dễ bắt hơn kìa đây mò mấy chỗ nước này nè trời dứt <laughs> rồi đây có ốc nè đây cháu đi ra cháu một con nè à, con này con chết à con này con chết rồi đi lên ra đây ba bắt cá nè có cá nè rồi nhiêu được rồi đi về đây ê để thấy con cá nhảy ra mấy con cá nhảy ra kìa rồi tôi chân cá lóc bự đó có bự kìa cá lóc bắt nó Ê, <laughs> con ốc trôi kìa ốc chết chắc luôn ngay mà coi nè anh ta biết nó có cây gì đi anh bắt tới chừng nào năm sao ra đây coi chào, chút nữa cắm sừng xong rồi xuống sông nha rồi đi lên từ từ ơi xuống sông bắt nữa hồi nãy tên xong rồi tóc sình tiếp nha Được. Rồi, đi lên. Xin chào đây. Được quý vị, bây giờ mình sẽ mấy con ốc này đi luộc ăn nha bạn. Ok đi thôi. Bây giờ mình sẽ thả con cá nha bạn. Chứ ăn, chứ ăn nhỏ xíu là ăn con cá được cái gì hết chưa. Tết thì thả cho nó ăn Tết. Ừ. Bye bye. bắt đi bạn, bắt không có được. Bye bye. Rồi bye bye nha. Bye bye.